teacher. Hi. Hi, guys. Hello, Hello teacher. Hi, everybody. Hi, guys. Great to see you guys on Monday. Hello, teacher. Hello, teacher. yes. Hello, everybody. Hello, teacher. Hi. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, teacher. Hello, nice to see you. Hello, teacher. Hello, you too. Hi. Ah, I will talk about it. Okay, tí nữa cô sẽ nói về cái đấy nha. Yes. Hello, hello everybody. Today is Monday. Hello everyone. Hello guys. Hello everyone. What did you guys study today? What did you guys study today? Mm-hmm. Ah, oh wait. Các bạn nào ở lớp mình đã đến trường chưa? Các bạn nào ở lớp mình là đến đã đến trường chưa? Hello teacher. À, tụi con vẫn còn học online đúng không? Dạ, vẫn còn học online. Good evening. Hello everybody. Hello teacher. Hi, hi guys. Mr. Hello. Today we can make blockchain. Remember, mình you can, you will have to call me oh Mr. Not Mr. Okay, Minh nhớ nha. Nếu mà tụi con ghi thế này, ở đây cô thấy cũng bạn nhầm lắm để cô chỉ mọi người nha. Let me show you guys. Okay. Các bạn nhìn nè, ở đây thì mình sẽ có ba cái thường dùng nhất. Tụi con nhìn nha. Cái này là Mr. Cái này là bạn Minh vừa mới ghi nè, là Mr Mister is mean for the boys, for the men. À, for the men có nghĩa là cho cho ai mọi người? Cho con trai hay mình nói khác là cho đàn ông á, à, cho người lớn á, nhưng mà là đàn ông có thể là đã kết hôn hoặc là độc thân thì mình đều gọi là Mister. Còn đối với uh, phụ nữ thì người ta sẽ có cái sự phân biệt một chút xíu. Ví dụ cô để mọi người thấy cô để là Miss đúng không? Miss Miss ở đây thì Miss tụi con sẽ hiểu cho cô là có thể là cô độc thân có thể là cô kết hôn tụi con không biết được à khi mà mình muốn gọi ai đấy mà mình không chắc là người đấy đã kết hôn chưa người đấy đã có chồng chưa thì tụi con sẽ gọi cái danh xưng này còn có một cái danh xưng khác nữa nó chính là miss như thế này nếu mà miss viết như thế này khi mà người ta đã đã tự xưng là miss như thế này thì tụi con nhớ là có nghĩa người đấy chưa có chồng người đấy chắc chắn độc thân thì người ta mới viết là miss thế này còn khi mà viết như thế này có nghĩa là chưa chắc mình chưa chắc về cái người đó thì con viết như thế này còn cái mà cô thường thấy các bạn cũng hay hay lộn nhất này là người mà đã có chồng phụ nữ mà đã có chồng thì tụi con phải gọi là thế này nha Mrs. Mrs. Mrs. Okay, Mrs. Oh yeah, hello Tantu. Yes, yes. Nice to see you here today đấy các bạn nhớ nha Mrs là nếu mà tụi con đã biết người đấy cái người đấy là người ta đã có chồng nè hoặc là đã kết hôn rồi thì tụi con sẽ gọi là Mrs cho cô à, ở nước ngoài thì thực ra những cái danh xưng này tụi con phải đi kèm với cái họ cô ví dụ họ Smith đi thì đi với họ đúng không nhưng mà ở Việt Nam thì sao mình thường sẽ gọi bằng tên mình không xưng xưng với nhau bằng họ đúng không à, cho nên là bởi vậy nên mà mình cô vẫn có thể ghi là Miss Thư được chứ thực tế là đáng lẽ là cô phải ghi bằng họ của cô nhưng mà ở Việt Nam thì không ai xưng bằng họ hết ở Việt Nam mình xưng nhau bằng tên mà nên ở Việt Nam Nam thì con ghi thế này vẫn được à, ghi tên được nhưng ở nước ngoài thì tụi con sẽ thấy cái này nó ghi kèm với cái họ thôi last name yeah Mr yeah you can say like that băng đúng rồi yeah you can say Mr good job à yeah you guys ask a lot about the games right hôm nay thì thực ra cô sẽ chưa cho mọi người chơi game mà sẽ là Wednesday bởi vì họ cùng lần trước thì cô thấy các bạn làm sai rất là nhiều cho nên là hôm nay cô muốn dành thời gian để chỉ cho các bạn những kiến thức này sửa cho các bạn những câu mà hôm trước mình làm đó thì hôm nay mình sẽ chủ yếu là sửa bài à, còn chơi game thì là thứ tư với thứ bảy đáng lẽ là hôm nay phải chơi đúng không bởi vì cô hứa hôm nay chơi mà nhưng mà cô lại ờ, chưa có cho mọi người chơi cho nên là cô sẽ bù lại là thứ tư với thứ bảy mình sẽ chơi cả hai ngày luôn ừ, thứ tư với thứ bảy này mình đều chơi nha thì cô sẽ cho cái chủ đề để được các bạn tìm hiểu trước đi cũng được uh, this Wednesday we're gonna play a game about this topic animals very easy right các bạn đã được cô cho biết trước cái topic cho nên là cô sẽ sử dụng những cái um, đương nhiên là cô sẽ không dùng những cái ờ, cơ bản như là dog với lại cat đúng không bởi vì các bạn đã biết trước rồi mà nên là cô sẽ dùng nhiều cái khác về những con vật khác hơn những cái con vật mà lạ hơn nữa thì các bạn có thể tìm hiểu trước ừ. các bạn có thể tìm hiểu trước ok If you cannot study on Wednesday, you can still play on um, Saturday. Okay? thứ tư hoặc là thứ bảy thì mình đều chơi game hết à, thứ tư với thứ bảy mình đều chơi hết nha mọi người remember Saturday and Wednesday okay now uh, today we're not gonna play game we're gonna focus on our lesson okay we're gonna focus on our lesson mm, today we're not gonna play game Đấy, game thì mình sẽ chơi cách bữa à, tụi mình sẽ chơi cách bữa nha mọi người mình sẽ không có chơi every day mình sẽ chơi cách bữa cho nên là thứ tư với lại thứ bảy đi thì cô sẽ cho mọi người chơi nha Wednesday and Saturday okay guys on Wednesday and Saturday I promise I will let you guys play game on Wednesday and Saturday okay uh ừ -huh. như vậy thì hôm nay thì mình sửa bài đi mọi người hôm nay thì mình sửa bài nha mình sẽ học một vài cái kiến thức mà mình đã học nè à, đây là những cái mà tụi con đã sử dụng trong cái tụi con đã sử dụng trong cái ờ, cái cái bài trò chơi của mình á mọi người nhớ không thì ở đây có rất là nhiều từ cô sẽ chỉ cho mọi người sơ nè adverbs of frequency có nghĩa là cái trạng từ chỉ về tần suất trạng từ chỉ về à you guys say no a lot có nghĩa là các bạn không muốn chơi đúng không có nghĩa là thứ tư này mọi người không muốn chơi game hả you guys say no a lot in the chat box or you guys want to change the topic maybe you guys want to change the topic So you guys don't want to play game on Wednesday? Như vậy là thứ tư các bạn muốn học tiếp hả? Hay là các bạn uh, ờ, không muốn chơi game vào thứ tư? Ah, of course you guys want to play now, right? But I want to correct the homework for everybody. Nhưng mà hôm nay thì cô sẽ sửa bài nha, mọi người nhớ nha. Hôm nay thì mình sửa bài thứ tư mình mới chơi được nha. Hôm trước là các bạn chơi mà các bạn làm sai rất là nhiều. Uhm, cho nên là mình sẽ hôm nay thì cô muốn sửa bài cho mọi người để cho mọi người uh, có kiến thức nè rồi thứ tư thứ bảy rồi mình chơi nha thứ tư thứ bảy mình chơi nha mọi người ok we're gonna play on Wednesday and Saturday nào ok các bạn tập trung nè bây giờ mình sẽ học nha thì chắc chắn là các bạn cũng đã biết cách sử dụng những cái từ này rồi đúng không thì ở đây ngoài những cái từ mà cô hay cho các bạn làm thì có phải là mình sẽ có nhiều từ hơn nữa đúng không mọi người there are a lot more right For example, you can say always. Always mean 100%, right? Always mean 100%. Có nghĩa là lúc nào tụi con cũng làm, tần suất của mình là 100%. Lúc nào mình khi mà mình đã dùng always có nghĩa là lúc nào tụi con cũng làm hết. I always wake up at 6 o'clock. I always có nghĩa là lúc nào mình cũng wake up vào lúc 6 giờ sáng. Cái việc này là chắc chắn luôn luôn xảy ra. À, mình chưa bao giờ mà wake up uh, giờ khác hết. Có nghĩa là luôn luôn mình chắc chắn 100% là mình always Okay. What about usually? Usually, usually có nghĩa là ít hơn một xíu nè. Usually, ah, 90%, 90%. Có nghĩa là đôi khi sẽ tụi con sẽ quên, đôi khi có thể là mình sẽ quên. Ví dụ cái việc mà I usually come home after work. À, tôi thường thường về nhà sau khi mà đi làm ra đó thì tụi con sẽ về nhà thì sẽ có thể là có bữa, có hôm tụi con sẽ không về nhà ngay mà tụi con sẽ đi đâu đấy. À, thì đấy là usually là mình chưa chắc chắn lắm chỉ là khoảng 90 phần trăm thôi chứ chưa chắc chắn là 100 phần trăm tụi con lúc nào cũng làm như vậy thì tụi con sẽ dùng cái chữ usually ok one more cái này thì cũng là nói về cái việc thường xuyên một xíu nhưng mà nó ít hơn nữa ví dụ như là normally generally normally generally generally ok thì ở đây tần suất nó ít hơn một chút những cái này thì nó cũng khá là giống nhau đúng không tụi con cũng có thể dùng mà không uh, ờ, để thay thay phiên nhau cũng được usually normally generally à usually là mình hay thấy nè bạn nào mà muốn câu của mình nghe hay hơn thì các bạn có thể đổi qua những cái từ lạ hơn ví dụ generally chẳng hạn các là từ này các bạn thấy lạ hơn đúng không uh ừ -huh. what about this one cái này mình cũng thường thấy nè often I often I often spend Christmas with friends tôi thường xuyên dành những cái ngày Giáng sinh để uh, chơi với ai với bạn bè của mình thì có nghĩa là often là 70% thôi có nghĩa là sẽ có thể là Giáng sinh này con chơi với bạn nhưng mà một vài Giáng sinh sau thì có thể là con sẽ dành thời gian cho gia đình chẳng hạn à, often là thường xuyên thôi có nghĩa là sẽ có những đa phần à, vào Giáng sinh thì con sẽ đi chơi với bạn đi nhưng mà vẫn có Giáng sinh con vẫn có thể đi chơi với gia đình à, thì mình sẽ dùng cái chữ often frequently tới cái này thì có thể mọi người biết nè I sometimes play tennis on the weekend. You guys know the weekend. You got weekday and weekend, right? Weekday and weekend. Okay, who can tell me the difference of weekdays and weekends? Who can tell me the difference? Ah, I can see Wing raise his hand. Yes, Wing. Weekdays different of weekends. Weekdays is day in the week. Ah, yes. For example, for example, can you give me example? For example, what day? For example, Tuesday is Tuesday. Mm, what else? Tuesday, what else? Còn gì nữa không Nguyên? Ngoài Tuesday ra thì con còn có thể kể thêm cho các bạn biết được không? Weekdays thì còn có những ngày nào nữa Nguyên? Weekdays? Monday. Monday, Tuesday. And, Wednesday. Mm-hmm. Okay. What about weekends? What about weekends? Weekends is the end of ah, the mm. the the end of the the what week yeah the end of the week It's mean what day give me the example give me the example it is saturday and sunday yeah they are saturday and sunday good job Wing. yes correct answers well done mẹ Nguyên giải thích đúng rồi đó mọi người à, có nghĩa là weekdays có nghĩa là những ngày trong tuần thì mình có là từ from Monday to Friday, right? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. They are the weekdays. But for the weekends, you have Saturday and Sunday. Cuối tuần với lại ngày trong tuần thì các bạn nhớ nha, weekdays có nghĩa là ngày trong tuần, còn weekends có nghĩa là cuối tuần thì mình có thứ bảy với chủ nhật nè. À thì đó cộng lại thì tụi con có đủ 7 ngày trong tuần đúng không? Ừ ok, good job. Như vậy là ở đây bạn nói là gì? I sometimes play tennis on the weekend. Đôi khi thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ chơi tennis vào cuối tuần đúng không? Có nghĩa là cuối tuần thì có thể sẽ có ờ, ví dụ như một tháng, there are four weekends, right? For example, thì sẽ có thể là bạn chơi tuần này rồi tuần này bạn nghỉ rồi lại bạn tiếp tục chơi tennis rồi tuần sau bạn lại nghỉ. À có thể là thay phiên nhau khoảng 50% thôi, có nghĩa là khoảng nửa thôi. À thì mình sẽ dùng cái chữ sometimes cho cô nha ngoài ra mình còn một cái chữ rất là hay tụi con có thể dùng như là occasionally thỉnh thoảng cái này là đôi khi thì cái này mình có thể dịch thường là mình sẽ dịch là thỉnh thoảng đó I occasionally eat Vietnamese food ừ, có thể là bạn này là người nước ngoài đúng không thì bạn đôi khi thỉnh thoảng bạn lại đi ăn đồ Việt Nam không phải là quá nhiều nhưng mà đôi uh, thỉnh thoảng bạn vẫn có ăn à, 30% of the time ừ, 10% seldom seldom rarely có nghĩa là rất rất ít các bạn thấy only 5% rất là ít luôn và cuối cùng mình sẽ có là never không bao giờ tụi con chưa từng làm bao giờ hết I never listen to rock music I never listen to rock music uhm. và ở đây cô sẽ chỉ cho các bạn một cái cách sử dụng rất là thường hay thấy nè tụi con thấy nó sẽ thường bù trừ cho nhau đó ừ, bù trừ cho nhau nghĩa là sao cô ví dụ nha mọi người um, I always For example, I always smile. Tôi lúc nào cũng cũng cười rất là nhiều đi. I always smile. I never feel sad. Thì con thấy hai câu nó giống như là nó à, nó đối nghịch nhau á. Tôi lúc nào cũng cười, tôi không bao giờ gọi là thấy buồn hết. Thì ở đây có phải mình dùng always cho câu trước thì câu sau cái nghĩa nó đối nghịch lại thì mình sẽ có không phần một trăm phần trăm này thì nó sẽ đi kèm với lại không phần trăm này never ah I never sad tôi lúc nào cũng cười hết tôi không bao giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn à chưa bao giờ cảm thấy buồn thì ở đây con thấy là khi mà mình đã có câu trước nói về always thì câu sau nếu mà cái nghĩa nó đồng nó, nó ngược lại như vậy thì mình phải có cái never chứ mình sẽ không thể đi chung với sometimes hay gì được à đã nữa có cái câu ví dụ trong những cái câu mà mình đã làm là các bạn hiểu liền luôn ừ, bây giờ mình xem qua ví dụ là các bạn hiểu liền nè thì ở đây cô chỉ thêm một xíu vẫn là những cái từ mà tụi con có nè à, thì mình sẽ có cái cách sử dụng như sau đây đây là cái cách sử dụng đối với cái những cái cụm từ này à, thì tụi con sẽ gọi là adverb đúng không ở đây người ta gọi là adverb nè main verb có nghĩa là động từ động từ chỉ về hành động ví dụ như là eat drink play study go à, những cái đấy gọi là main verb thì tụi con có chủ ngữ ở đây subject là Daniel adverb của mình là always à, đây adverb là always và cuối cùng động từ chính của mình là past pass có nghĩa là qua bài kiểm tra đó passes his exam. à lúc nào cũng qua được bài kiểm tra lúc nào bạn này cũng thi đậu hết á ừ. thì tụi con có chữ always nó sẽ đứng trước before the verb ok before the verb the main verb nhưng mà đối với cái be này be là gì mọi người am is are mọi người nhớ không am is are thì nó phải đứng after after be he is always happy anh ấy lúc nào cũng vui hết mình sẽ không được nói là gì he always is no you have to say he is always như vậy là cái cái cái adverb này nó sẽ có hai vị trí khác nhau tùy vào cái động từ nếu mà là động từ những cái động từ thường ví dụ như là những cái cô vừa kể đó thì mình sẽ có đứng trước nó nó phải đứng trước còn nếu mà là động từ to be am is are này thì tụi con sẽ cho nó đứng sau he is always happy ok ừ, cái này cũng rất là dễ hiểu đúng không yes You guys understand? You guys understand this one? Mọi người cứ nhớ cho cô cái phần này thôi là rất là dễ luôn. Hoặc là các con chỉ cần nhớ cái gì? Nhớ một vế thôi. Vế còn lại tụi con suy ra là được. Không cần phải nhớ cả hai. Tụi con nhớ một vế thôi. Ví dụ động từ chính thì mình có adverb đứng trước. Thì suy ra những cái am, is, are đấy thì nó sẽ đứng sau. À, mình tự suy ra không cần phải mà nhớ thuộc cả hai cho cô. Ok. Ừ, Nào, bây giờ mình sẽ sửa qua những cái câu mà hôm qua tụi con mới làm này. Ừm, ở đây mình có thêm một cái đây ở đây các bạn có thể nếu mà các bạn coi lại video các bạn có thể xem những cái này xem là những cái hình mà cô chiếu ở đây nè tụi con có thể ghi chép vào tập của mình à, bây giờ thì mình không có thời gian để mà ghi chép đúng không nhưng mà tụi con về xem lại video tụi con có thể ghi chép lại tập của mình thì tụi con thấy ở đây người ta có ghi rất là rõ nè subject cộng với lại cái adverb rồi mới cộng với cái verb à, he often cooks hoặc là mình có là gì subject với be be là am is or hồi nãy cô có nói đó và cuối cùng mới là adverb uhm, đây đó thì ở đây mình có dạng câu hỏi nè và ở đây người ta có một cái lưu ý cho mình nữa là gì use never and hardly ever hardly ever thì nó cũng là 10 phần trăm thì mọi người nó giống như là rarely vậy đó khi mà tụi con dùng cái này thì tụi con phải dùng với positive verbs mình sẽ không được nói là gì he isn't never late à, nó gọi là phủ định của phủ định đó mình sẽ không được dùng như vậy anh ấy không bao anh ấy không chưa bao giờ muộn à, mình sẽ không thể nói như vậy được đúng không anh ấy không chưa bao giờ muộn à, mình chỉ có thể nói là he isn't late anh ấy không muộn hoặc là he is never late anh ấy chưa bao giờ muộn thôi tụi con không được dùng những cái à, những cái never với hardly ever này trong câu phủ định à, không được dùng những cái never với hardly ever trong câu phủ định nha ở đây thì mình phải nói là gì he is never late anh ấy chưa bao giờ muộn chưa bao giờ à, they don't hardly ever no you don't say this one they hardly ever Okay, mọi người nhớ cho cô cái lưu ý đặc biệt này. You guys can take notes, okay? Or you guys can watch the video later and then take note in your notebook. Mm -hmm. Now, I want to review again the 20 sentences that you guys have done last time. Okay, who want to answer this question? Please raise your hand. Please raise your hand. Press the raise hand button, okay? Please press the raise hand button. Mm, okay, what about you, Han? Yes, Han. What is your answer for this one? You read the whole sentence, okay? Hạnh giúp cô đọc cả câu cho các bạn cùng nghe nha. You read the whole sentence. Louder, louder Hạnh, cô không nghe được Hạnh nói nè. Marcus and, and Joanne, Joanne. Mm -hmm. Joanne. The and ở đây thì con thấy là người ta dùng cái động từ chính main verb là động từ nè động từ chỉ về hành động nó không phải là động từ to be đúng không như vậy thì mình có động từ chính ở đây thì cái adverb của mình cái ờ, những cái mà always never con phải đứng ở đâu đứng ở đâu hẳn before or after before or after the verb trước hay là sau động từ chính hạnh nhớ không hồi nãy mình vừa mới nói đó trước hay là sau động từ chính before or after mình có động đây đây cô chỉ hạnh nè bây giờ mình có chủ ngữ nè đây là chủ ngữ nè rồi bây giờ mình tới động từ nè thì động từ của mình phải là gì hả động từ của mình sẽ là brush teeth động từ của mình là brush brush teeth you guys know brush teeth right như vậy ở đây thì cái cái này con thấy có cái nó đứng trước có cái nó đứng sau như vậy cái nào mới là đáp án đúng hẳn which one is the correct answer do you know which one hạnh có biết đáp án không Can you hear me? Can you hear me? Yes. What is your answer? Yes. The tea. First, carrot and the T. Which A. one? A. So you A. know what? Ý của Hạnh là this one, right? Yeah. Marcus and Joanne brush sometimes. Are you sure? Are you sure? Let's ask someone else, okay? Cô hỏi thêm một bạn nha. What about you, Zhang? Do you have the same answer with Hạnh? Do you have the same answer? Uh-huh. Never brush their teeth. Never brush their teeth. Mm, so this is the uh, this is uh Zhang answer, right? I give it like a B. Ah, so which one is the correct one, guys? So the correct answer is not this one. Is it the answer here? Zhang, is this your answer? You mean this one, right? It của Zhang là cái này đúng không? Yeah, yeah, this one is the correct answer. Đúng rồi Giang, good job. This is the correct answer, guys. Why? Đầu tiên cô sẽ giải thích mọi người. Đầu tiên thì hồi nãy cô có nói đó là cái adverb, cái, cái những cái adverb là những cái từ này nè. Nó đứng ở đâu trước động từ chính mọi người? Nó đứng nó đứng before, before ở trước. Như vậy never nó là cái adverb nè thì nó phải đứng trước động từ chính của mình. À thì ở đây mình phải có là never brush mà tại sao là never brush mà không phải là brushes? because you have two people the subject plural form ở đây tụi con có động uh, ờ, chủ ngữ của mình là số nhiều nè Marcus and Joanne là số nhiều cho nên là tụi con phải làm gì à cho nên là tụi con phải thêm phải phải giữ nguyên cái động từ không thay đổi gì hết chừng nào ở đây người ta chỉ cho là Marcus hoặc là Joanne thôi thì tụi con mới dùng là brushes nhưng mà ở đây là hai người là chủ ngữ số nhiều cho nên các bạn nhớ cho cô là chỉ giữ nguyên động từ không thay đổi gì hết và ở đây vì là adverb mình đã học rồi adverb đứng trước động từ thường cho nên tụi con phải có never brush chứ không phải là brush never ok good job good job very good Giang well done các bạn các con cũng là hiểu phần này rồi đúng không mình còn 19 câu nữa thì từ từ các bạn làm các bạn sẽ hiểu hơn đó ừ, now this one uh, let's invite Duy please Duy con sẽ đọc cho cô A and B luôn nha A and B Do this one, this one. I mean this one. Okay. Do you never drink coffee? Be yeah, but à ở đây thực ra ở đây thực ra ở đây là chữ ai nó phải đứng trước đó. Ừ. But I sometimes only drink coffee maybe once or twice a week. Okay. So again, your answer will be which one? Which color? Which color, Yui? It's blue. Ah, blue, but sometimes. Okay, good job, but sometimes. À, ở đây các bạn nhớ cho cô, ở đây thực ra nó là một cái câu. Yes, but sometimes, cắt ở đây. À, đúng rồi, Duy. Nhưng mà đôi khi thôi, có yes bạn có bao giờ ever là ý người ta cũng muốn nhấn mạnh đó bạn có bao giờ uống cà phê không vậy à thì ở đây bạn mới trả lời bạn đi mới nói là yes but sometimes nhưng mà đôi khi thôi nhưng mà tụi con biết but là nhưng mà đúng không but sometimes đôi khi thôi bởi vì sao mình biết là đôi khi tại sao duy lại biết là đôi khi duy how can you know how can you know it's sometimes because I read drink coffee maybe be one or twice a week. À, again, duy chú ý cho cô cái âm đuôi nè. Maybe, maybe. Maybe. Once or twice. Once, Once twice. or twice. Đúng rồi, nó có cái đúng rồi đó Duy, good job, very good. Đúng rồi. Nếu mà tụi con chỉ uống một lần, một tuần chỉ có một tới hai lần thôi thì đâu thể nào là never, never là không bao giờ uống, là chắc chắn mình loại hardly ever cũng vậy, có nghĩa là con uống gọi là lâu lâu lắm đó mới uống một lần thôi mà một hai lần một tuần thì chắc chắn không phải là lâu lâu lắm à, always cũng chắc chắn không phải bởi vì nếu mà always thì nó sẽ là gì nó không phải nó không còn làm uống liên tục nữa bởi vì bạn nói là bạn chỉ uống một hai lần thôi mà always là luôn luôn uống mà đúng không cho nên là con chọn là sometimes đúng rồi duy well done thank you so much good job good job các bạn làm đúng rồi đó hôm trước thì cô thấy bạn khanh khanh làm đúng nhiều nè cô nhớ là cô nhìn lại cái report là khanh làm đúng hết các câu á uhm, thanh chưa có bấm sai câu nào đó rồi đón next one you have this one uh, I will invite a friend bạn nào muốn làm thì các bạn cứ giơ tay lên nha okay I will invite Thanh Thư please can you do this one for me you read the whole sentence okay you read the whole sentence for the class yes uh, yes I think Susan, you read the whole sentence, okay? Con đọc cả câu luôn nha. Susan, Students often are often uh, are yes are early for class. Ok, rồi Thanh Thư đợi cô nè. Bây giờ mình còn nhớ hồi nãy cô chỉ là mình mình có ừ. cái adverb. Cô gọi adverb ở đây là ad adv nha. Adverb thì nó sẽ đứng before cái verb. Verb của mình ở đây nó phải là động từ chính, ví dụ như động từ chỉ về hành động đó ăn uống ngồi chơi những cái từ chỉ hành động nhưng mà ở đây con thấy nó là động từ gì nó là động từ gọi là động từ to be đó mình có động từ be be thì nó có am is are đúng không ở hiện tại đơn thì con dùng ba cái này nè thì nó sẽ không đứng trước nữa mà phải đứng after be ok after be à như vậy đâu như vậy là đáp án của thư là chưa đúng đó thư thử chọn lại cho cô xem nè cái adverb phải ờ. đứng sau động từ to be như vậy con phải chọn cái đáp án nào Which one? Which one is the correct answer? Yes. Uh, I think it are often. Are often. Okay. Như vậy là về vị trí là thư đúng rồi đó. Nhưng mà ở đây con dùng chưa đúng cái to be. Are là khi nào? Susan is the name of a girl. Susan is the name of a girl. It means one person. Her name is Susan only one person. So this is a singular singular subject. Đây là danh từ số ít cho nên là con sẽ phải dùng là là dùng gì? Dùng gì thư? Ah, À, is often. often. So the red one, okay, Thư, well done. Okay, good job. Thank you Thư so much. Như vậy các bạn nhớ nè, ở đây Susan là one person only. Chỉ có một người thôi thì nó là chủ ngữ mang nghĩa số ít mà đã là chủ ngữ số ít rồi thì con sẽ dùng is không phải là are are là khi nào là số nhiều ví dụ như là Susan and someone Susan and Tom bạn Susan và bạn Tom lúc nào cũng tới sớm lúc nào cũng sớm hết á à, lúc nào cũng đi học sớm hết thì ở đây mình mới dùng are often được nhưng mà ở đây thì do thì chỉ có Susan thôi cho nên tụi con phải dùng là is often ok is often và ở đây tại sao lại là is often mà không phải là often is thì như cô có nói hồi nãy đó is động từ to be nè mình có động từ be nè thì cái adverb này những cái từ chỉ về cái tần suất đó thì con đứng sau cái be đứng trước động từ chính nhưng mà đứng sau những cái is am are à, mọi người nhớ nha cái này rất là quan trọng mọi người nhớ nha ok next one number three uh, Khánh Nam please Khánh Nam please read the whole sentence for me okay read the whole sentence I study very hard so I usually get high shows at school Again, high scores. Scores. High scores. Mm, yes, good job. I study very hard. Học rất là chăm chú. I study very hmm. hard. So I usually get high scores. À, đúng rồi. Good job. I always. Tôi lúc nào cũng học rất là chăm chỉ. Cho nên tôi thường được điểm cao. Ở đây con biết vì sao mình không dùng always không? You know why we don't use always here? theo nam nam có nghĩ là tại sao ở đây bạn bạn lúc nào cũng học rất là chăm chỉ thì tại sao bạn không có dùng chữ always được điểm cao tại sao bạn không dùng always mà bạn chỉ dùng là usually thôi là bởi vì bởi vì sao nam quái bởi vì bởi vì dạy học chăm chỉ bởi vì bởi vì hàng ngày hàng ngày con hàng ngày bởi vì các bạn hàng ngày phải cũng phải học hành đều chăm chỉ ừ. Ok, um, có phải là bởi vì always mình học chăm chỉ nhưng mà uh, làm bài kiểm tra mà đúng không? Mình làm bài thi mà mình chưa chắc được, mình không biết chắc được là mình có để làm đúng câu đó hay không. Con học chăm chỉ đúng rồi, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng sẽ được điểm tối đa 10 điểm đúng không? Có thể là đôi khi mình được 9 điểm, 8 điểm. À, ok, cho nên là bạn cũng không thể nào khẳng định là tôi luôn luôn có 100% điểm cao được bạn chỉ có thể nói là usually thôi bởi vì bạn học chăm chỉ thì bạn có khả năng được điểm cao nhưng mà chưa chắc thì lần nào bạn cũng được điểm cao đúng không cho nên là bạn dùng usually thôi ok good job Nam well done now what about the next uh, the next person please okay Sung Đức please do this one for me which one is the correct sentence you read out loud the sentence okay con đọc cho cô nghe cái câu đáp án của của con luôn nha Đức okay your answer which one is your answer câu đáp án của con là my parents never ruled à không không không không không ạ câu ừ. đáp án của con là which one which one I, read out loud I I am I am never. yeah mm -hmm. rude chữ này em Đức tập cho cô là rude rude rude rude to my parents. Yeah, parents. Do you know parents? Đức còn có nhớ parents là ai không? Who's your parents? Đức còn nhớ parents là nghĩa là gì không Đức? Parents. Parents ở đây có s nè, Đức nhớ không? Ở đây parents có s có nghĩa là ai với ai Đức? Who? Bố với ai? bố với mẹ à, parents ở đây có s thì mình sẽ hiểu là cả bố và mẹ đó ok cả bố và mẹ luôn tôi đúng rồi đáp án của đức là hoàn toàn chính xác nha good job đức well done you have the correct answer good job i am ở đây mình có em thì chắc chắn tụi con thấy chữ em này là tụi con biết nó phải dính với chữ i nè à, chữ em này nó rất là đặc biệt nó chỉ dùng cho đi với lại chủ ngữ là i thôi đúng không i am never chưa bao giờ never như thế nào ở đây mình có em nè có phải động từ to be hồi nãy cô nói là cái cái adverb nó phải đứng sau đúng không cho nên là nó phải là I am never chứ không phải là I never am ha à, ok các bạn nhớ nha I am never rude rude it means you're not you are impolite you are impolite con không à, thô lỗ đó mình gọi là thô lỗ tôi chưa bao giờ thô lỗ với ai to my parents với bố mẹ của mình hết à, ở đây mình có câu này là correct answer nha I am never rude to my parents. Okay, well done. Good job, good job. Next one, cô mời Phương Anh nè. Mm, Phương Anh, which one is the correct answer? Phương Anh đọc cho cô nghe cái đáp án của uh, cả câu luôn nha. Ừ, cả câu đáp án của con luôn nha. Do you often dress? Travel, travel. Do you often travel on Weekends. À, weekends hồi nãy Phương Anh nhớ là gì không? Weekends. Ngày tuần cuối tuần đó. Đúng rồi, đúng rồi Phương Anh. Yeah, và đáp án của Phương Anh là chính xác rồi đó. Good job, well done. Do you often travel? Khi mà con dùng câu hỏi thì thường người ta sẽ dùng cái cái cụm là often. Bạn có thường đi du lịch à, travel ở đây có nghĩa là con đi du lịch đó. For example, you travel to Hà Nội, you travel to Hồ Chí Minh City. À, thì người ta hỏi mình là bạn có thường đi du lịch vào cuối tuần không? Do you often travel on weekends? Đâu Phương Anh giúp cô trả lời nếu mà con có đi du lịch thường xuyên vào cuối tuần thì con nói như thế nào? Nếu mà con có đi du lịch thì con trả lời như thế nào Phương Anh? Yes. Yes. Yes. I often travel. À đúng rồi, hay là con trả lời ngắn gọn là gì? Yes, I. Yes, I Yes, I do. Đúng rồi là mình trả lời ngắn gọn thôi. Yes, I do. À là có nghĩa là con đồng ý, con có thường xuyên đi du lịch. Còn nếu mà mình ít khi mình không có đi du lịch vào cuối tuần nhiều thì con trả lời như thế nào Phương Anh? No. No, I don't. Good job. No, I don't. À đúng rồi, mình không cần phải nói là no, I don't go tra no, I don't travel on weekends. Không cần phải nói dài như vậy, mình chỉ cần nói no, I don't là người ta đã hiểu. À vậy là mình không có đi du lịch thường xuyên vào cuối tuần ok good job phương anh thank you so much thank you so much now next one i want to invite xuân an please xuân an now do for me the next one à xuân an đợi cô một xíu để cô nói với các bạn cái này thì ở đây tụi con thấy mình chọn cái này là bởi vì đây là cấu trúc câu hỏi chính xác nhất does thì chắc chắn không đi với you được does thì không đi với you mình đã từng học đúng không you là đi với do nè we, they, I và danh từ số nhiều thì con sẽ đi với do à, chứ mình sẽ không dùng does ví dụ does he, does she, does Mary ok còn cái này thì con phải dùng do à, ok now this one so ngang please help me with this one Cassius Cassie again Cassie Cassie mm -hmm. như vậy là mình đang có xét về cái đáp án đầu tiên nè thì phương uh, thì xuân an sẽ chọn đáp án nào which one Oh really? You cannot see my screen? Can everybody else see my screen? Các bạn khác có thể nhìn thấy màn hình cô không? Ok, các bạn vẫn nhìn thấy vì chắc là bên Xuân An có gì đó. Xuân An thử đề một xíu nha. Khi nào con thấy thì con thử chọn đáp án cho cô nhé. Yes. Can you see my screen now? Can you see my screen now? Sơn An nhìn thấy màn hình của cô chưa? Ok, what is your answer, Cassie? Cassie what? Cassie what? Cassie is. Ừ, is is. Ở đây mình có hai câu cho nên là câu phải chú ý nghĩa của cả hai vế nha. Bây giờ Xuân An suy nghĩ một xíu đi. Xuân An suy nghĩ đi. Bây giờ cô chỉ Xuân An nè. Um, you got the uh, the phrase on time. Xuân An hiểu on time nghĩa là gì không? On time. Trên giờ à, on time có nghĩa không phải là trên giờ mà nó sẽ có nghĩa là đúng giờ lúc nào cũng đúng giờ à, on time có nghĩa là con lúc nào cũng đúng giờ đúng giờ thì mình có cái cụm on time như vậy ở đây thì mình sẽ có on time là đúng giờ thì bây giờ Xuân An suy nghĩ cho cô thử coi đáp án như thế nào mà nó phải đồng khớp với cả hai ý nha và cái chữ late ở đây câu 1 mình có chữ late nghĩa là gì Xuân An you know the word late mình có hai từ này là hai từ uh, trái nghĩa nhau nè thì late có nghĩa là gì xong An late là giờ uh -huh. late có nghĩa là trễ giờ trễ giờ còn early thì là sớm tụi con lúc nào cũng tới sớm còn cái này là lúc nào mình cũng tới muộn hết thì mình có chữ late còn early có nghĩa là sớm đây là một cái cụm một cái cụm đi chung với nhau một cái cụm trái nghĩa nhau đó ok late với lại early như vậy ở đây con thấy nè người ta nói là cô ấy cô ấy như thế nào cô ấy cô ấy như thế nào đó đúng giờ thì ở đây mình có những cái cụm này thì nó luôn thể hiện là gì là uh, cô ấy thường xuyên cô ấy đôi khi cô ấy uh, uh, thường hoặc là lúc nào ha à, như vậy là con thấy là ở đây thể hiện là cô ấy cái việc cô ấy đúng giờ đúng không như vậy theo con thì mình phải chọn đáp án như thế nào which one is the correct answer Cassie is never late for her English class. Mm, what about the second one? She, she's, she's, she's always on time. Good job, well done, correct answer. Đúng rồi Đại An, yeah. Casey chưa bao giờ muộn cho cái lớp học tiếng Anh hết cô ấy lúc nào cũng đúng giờ à, thì ở đây tụi con thấy nè hồi nãy cô có chỉ mọi người về cái cách hai câu nó nó có cái à, phần trăm nó đi chung với nhau thì có phải tụi con thấy always ở đây nó là một trăm phần trăm không thì ở đây xét về nghĩa thì mình phải chọn cái nào mình phải chọn cái never nó là không phần trăm à, thì nó bổ trợ cho nhau đúng không cô ấy chưa bao giờ đi trễ bởi vì sao bởi vì cô ấy lúc nào cũng đúng giờ hết lúc nào cũng đúng giờ hết thì làm sao mà đi trễ được mình đã 100 phần trăm đúng giờ thì có nghĩa là mình lúc nào cũng lúc nào cũng à, mình không bao giờ trễ à, lúc nào cũng đúng giờ thì có nghĩa là mình không bao giờ trễ mình suy ra suy lại thì tụi con thấy là nó sẽ bổ trợ cho nhau đó ok good job and well done well done good job now the next one I would like to invite hai Nam please hai Nam Please do this one. My father is never engineer. Again, he... my father is never angry. Angry, tức giận. You read again. My father is never angry. Good job. He yeah. he uh, he. he always has a sm smile on his face. Okay, so green or red, Nam? Can you say it again? Green or red? Green or red? Which one is your answer? Green, green. or red? Green. Good job, green, Nam. Green. Well done. Yes, yes. Green. Correct answer. Đúng rồi. À, Nam yeah. chọn đúng rồi đó. Good job. Ở đây mình có he nè. Có phải là con dùng he cho nên con phải chi động từ là has đúng không? Mọi người nhớ cho cô, cô nghĩ là chắc cũng nhiều bạn chọn nhầm là màu đỏ là red, this one have này là động từ nguyên mẫu là con chưa chia động từ đó nhưng mà mình thấy tại sao chủ ngữ của mình là mình đã học rồi chủ ngữ là he thì không phải chia động từ sẽ có cái thêm s có cái thêm es nhưng mà cái chữ h này nó đặc biệt một cái là gì mình không có thêm chia gì hết mà mình phải đổi thành một cái chữ khác luôn đó chính là chữ has à, he has và ở đây vì nó là động từ thường mà anh ấy có cái gì đấy có cái gì đó thì mình phải có cái chữ always này nó đứng trước đứng trước ha mình phải có always này đứng trước ha. he always has a smile on his face ở đây cũng vậy never có nghĩa là không bao giờ tức giận thì có phải là lúc nào cũng phải có một nụ cười ở trên mặt không tụi con bởi vì ở đây là không phần trăm thì đổi lại ở đây nó phải là một trăm phần trăm lúc nào cũng có nụ cười trên mặt ở đây thì con thấy câu này thực ra cũng có thể đúng nha nhưng mà xét về nghĩa thì nó không đúng các bạn chú ý cho cô cái màu blue á câu này xét về cái um, cái cấu trúc câu thì tụi con có câu này là câu đúng đó my father nè mình không cần dùng he mình dùng my father vẫn ok sometimes đứng trước has có chia động từ giữa has vẫn đúng luôn nhưng mà xét về nghĩa thì tụi con thấy chưa đúng bởi vì sao tụi con nhìn nè my father is never angry bố của tôi chưa bao giờ tức giận ông ấy đôi khi có một nụ cười trên mặt à, đã không bao giờ tức giận mà lại đôi khi có một nụ cười trên mặt thì nghe nó không hợp lý đúng không đôi khi là chưa đúng à cho nên ở đây xét về nghĩa thì cái từ sometimes này mình dùng là chưa được mình phải dùng always đã là bố không bao giờ tức giận rồi thì có nghĩa là bố lúc nào cũng vui vẻ bố lúc nào cũng cười á chứ bố đôi khi cười thì, thì mình câu này thì nó sẽ không đúng nếu mà bố đôi khi mới cười thì mình sẽ không thể nào nói là bố không bao giờ tức giận được à, cho nên ở đây con phải dùng là he always has thực tế là câu này về cấu trúc câu thì vẫn đúng nè về nghĩa thì mình dùng từ này là chưa hợp lý sometimes là chưa hợp lý nếu ở đây cô đổi sometimes thành always thì câu này cũng đúng luôn nếu mà sometimes cô đổi thành always thì câu này là đúng ok good job guys good job next one um, let's invite ok cô mời bạn danh lưu please You read the whole sentence, okay? Con đọc cho cô cả câu nha. You read the whole sentence. Jared. Jared. Ở đây thì mình chỉ có xác định giữa cái adverb và cái gì? Và It's cái động từ never last for for what? For is never late for school. Again, for school. Okay, one more time. À, con đọc lại cho cô nghe cả câu này. Jared is never late for school. Jared okay. is never late for school school. For ừ. school. Good job. Thank you so much. Đúng rồi. Yay. Good job. Good job. Ừ, câu này thì tụi con chỉ cần làm gì? Tụi con chỉ cần gọi là xét về cái cấu trúc thôi. Cấu trúc câu thôi. Đúng không? Thì ở đây mình có à, am, is, are thì mình phải dùng is bởi vì nó là nó là Jared là one person một người thôi cho nên là tụi con phải dùng is chắc chắn câu này loại bỏ thì mình còn lại ba câu ba câu thì ở đây thì tụi con thấy là chỉ có cấu trúc này mới đúng bởi vì cái adverb nó phải đứng sau động từ to be hai cái này thì đều sai hết bởi vì nó đứng trước đứng trước thì là chưa đúng cho nên là mình chỉ có cái lựa chọn cuối cùng là is never đứng sau động từ to be rồi các bạn nhớ nha ok well done well done now the next one cô xin mời Mai Trang please Can you turn on your sound? cô bấm lại cho Trang nha hello hello okay now Trang please read your uh, read the sentences you read the two sentences okay mine my brother is never sad he's he is always happy. Good job, Jang. Well done. Correct answer. Thank you so much. Well done ừ, như vậy là đến từ đến câu này thì các bạn thấy bắt đầu mình quen dần rồi đúng không mình có à, chưa bao giờ buồn thì có phải là lúc nào cũng vui đúng không mình có hai từ trái nghĩa nhau khi mà tụi con dùng cái trái nghĩa nhau thì cái này nó cũng phải trái nghĩa nhau này à, nó phải bổ trợ cho nhau trái nghĩa nhau ở đây mình có không phần trăm thì trái với không phần trăm sẽ có cái từ 100 phần trăm thì tụi con phải dùng là is always à ok em trai của tôi chưa bao giờ buồn bạn à, cậu ấy lúc nào cũng vui à, nó trái nghĩa nhau mà đúng không chưa bao giờ buồn thì có nghĩa là lúc nào cũng vui à, cho nên là tụi con phải dùng always ở đây thì bởi vì bởi vì vậy nên là cái này mình không chọn is sometimes à, em trai của tôi chưa bao giờ buồn em trai của tôi thì là lâu lâu mới vui à, thì về nghĩa con thấy là nó không tương xứng nhau hoặc là is never cũng vậy my brother is never sad my he is never happy thì tụi con thấy hai câu nó nó trái nhau hoàn toàn à, em của tôi chưa bao giờ buồn em của tôi chưa bao giờ vui thì nó không có bổ trợ cho nhau nó không có liên quan tới nhau nó trái nghịch nhau về nghĩa câu trước vừa nói là em mình không bao giờ buồn cái xong rồi câu sau mình nói là em mình không bao giờ vui thì nó không cho nó không đồng nghĩa với nhau nó không bổ trợ cho nhau à, cho nên các bạn chú ý những cái phần mà hai câu đấy thì tụi con sẽ thêm thử coi cái nghĩa của nó như thế nào để mình chọn cái từ cho thích hợp ví dụ ở đây là tụi con sẽ không thể chọn sometimes được đúng không em của tôi chưa bao giờ buồn đôi khi thì em ấy mới vui thôi thì nghe cái nghĩa là nó không hợp lý rồi cho nên mình phải chọn là always is always good job well done now next one cái này cũng là một cái câu ở cái dạng đấy nè cũng là một cái câu ở dạng đấy cô xin mời à Phong please Phong hi can you read the sentences ok bây giờ Phong có thể suy nghĩ một xíu bởi vì nó có hai chỗ trống cho nên là Phong suy nghĩ trước rồi Phong chọn cho cô theo phong thì mình sẽ có gì đầu tiên ở đây là con thấy là mình dùng động từ thường ở đây người ta dùng động từ thường nè bây giờ phong nhìn cho cô này mình có vanilla milk do you know vanilla milk what is the meaning of this phrase cái cụm này có nghĩa là gì phong what is the meaning of this phrase do you know milk do you know milk what is the meaning of milk do you know this word phong do you know this word Milk có nghĩa là gì không? À, milk, you know milk? Ừ, sữa. Đúng rồi, sữa thì ở đây là vanilla là sữa vị vani đó. À, sữa vị vani đó. Thì ở đây mình có sữa. Thì con thấy ở đây mình có những cái động từ là drink nè, drink nè, drink và eat. Theo con thì đầu tiên mình loại đáp án nào trước nè? Theo Phong thì con loại cái nào trước đi? Cái nào con phải bị gạch bởi? Eat, đúng rồi, không thể nào mà ăn sữa đúng không? Sữa là mình phải uống. You have to drink, you cannot eat milk, right? So you have to drink. So number uh, the blue one you cross out. Yes, good job. Như vậy là con bỏ cái này trước bởi vì người ta dùng each là chưa hợp lý. Đúng rồi. Tiếp theo thì uh, con thấy ở đây người ta dùng động từ này gọi là động từ thường đúng không? Như vậy là cái adverb nó phải đứng trước. Nhưng mà ở đây thì tất cả đều đứng trước rồi cho nên mình không xét cái đấy nữa. À, thì con thấy một cái nữa là gì? Nó có cái có s, có cái không có s. Như vậy thì con sẽ chọn cái nào? Which one do you choose? cái chữ string có cái thì có s có cái không có s như vậy theo phong là phong phải chọn cái nào chọn cái không có s ạ à. chọn cái không có s hả are you sure are you sure my sister you have the subject my sister em của mình em gái của mình đó à, như vậy đây là chủ ngữ số ít hay là số nhiều không đây là chủ ngữ số ít hay là số nhiều my sister số là, ít đúng rồi my sister là one sister only có một em gái thôi ở đây thì không có s ở cái chữ sister có nghĩa là con có một em gái thôi thì đối với chủ ngữ số ít con phải làm gì với động từ con phải chia động từ chia động từ nghĩa là gì con phải thêm s hoặc es vào cái động từ đấy cho nên là cái câu mà thực ra con phải bỏ đi đầu tiên chính là cái câu màu xanh lá đó the green one bởi vì nó chưa chia động từ nè à drink nó chưa thêm gì hết nó là động từ nguyên mẫu cho nên là con bỏ luôn cho cô câu này thì còn lại hai câu thôi thì còn hai câu này mình thấy là nó chỉ khác nhau về cái gì con nó khác nhau về cái từ adverb thôi thì bây giờ mình phải xét về nghĩa thì theo phong phong chọn cái nào bây giờ phong chỉ có 50 cơ hội rồi đó 50 phần trăm cơ hội rồi đó theo phong là phong chọn cái nào này bây giờ con chỉ còn the the the yellow one and the red one so which one did you choose bây giờ là mình đã loại bớt đi những cái liên quan về cái cấu trúc câu nè về ngữ pháp nè mình chỉ còn đúng hai cái này là phải nói về nghĩa thôi à, thì theo con mình phải chọn cái nào ở đây mình có vanilla milk nó sẽ thường khi mà con nhắc đến sữa vani thì có phải nó sẽ trái ngược với lại chocolate milk đúng không Phong sữa vani thì thường nó trái ngược với lại sữa sô cô la đúng không khi mà mình nói về cái ừ. sữa vani với sô cô la thường người ta nói theo ý là trái ngược nhau cho nên ở đây những cái những cái này nó cũng phải trái ngược nhau những cái mà về cái adverbs nó cũng sẽ mang nghĩa trái ngược nhau ha thì con hiểu nên trái ngược nhau là như thế nào cô ví dụ ở đây mọi người không cần nhớ nhưng mà nếu mà các bạn nhớ được thì rất là tốt ví dụ như usually thì con còn nhớ cái số phần trăm của usually là bao nhiêu không Phong hồi nãy mình có học có xem qua những cái bài đấy con nhớ là tầm bao nhiêu không thường xuyên thường uống thường uống ở, ở cái mức bao nhiêu phần trăm không nhớ không 90 ừ, phần trăm à, đúng rồi tầm 90 phần trăm đúng không à, 90 phần trăm good job và ở đây thì mình còn có cái nào nữa mình còn có cái gì nữa usually là tầm 90 80 gì đấy à, và ở đây mình có usually và always thì là bao nhiêu phần trăm không nhớ không always là 100%. Đúng rồi, 100%. Well done, 100%. Thì ở đây con có cái này là 90, cái này cũng là 100 thì con thấy nè. My sister usually drinks, thường xuyên uống sữa vani và she always và lúc nào cũng uống sữa sô cô la. Thì con thấy nghe nó hơi kỳ, đã lúc nào cũng uống sữa sô cô la rồi thì mà mình lại còn nói là gì thường xuyên uống sữa vani nữa thì nghe cái nghĩa nó không phù hợp với nhau ở đây thì câu trả lời chính xác hơn thì nó phải là cái này tuy nó chưa thật sự trái ngược nhau nhưng mà mình chọn cái này là cái đúng nhất nè đâu nguyên à, phong đọc cho cô cả câu nè không đọc cho cô cả câu nè my sister, my sister sometimes drinks she's vanilla vanilla milk sometimes drink she usually drink chocolate milk. À đúng rồi, thì câu này xét về nghĩa thì con sẽ thấy câu này là phù hợp nhất bởi vì sao? Chị em gái của tôi là đôi khi mới uống sữa vani thôi, còn cô à, còn em gái tôi thì lúc nào thường xuyên uống sô cô la hơn. Ý của bạn là đôi khi thì bạn em gái của bạn mới đã uống vani thôi, còn đa số đa phần ấy thường xuyên thì mới uống à, là sẽ uống gì? Uống sữa sô cô la hơn. À cho nên là con thấy về nghĩa thì ở đây là hợp lý hơn nè hai câu thì thường cái, ý của nó là nó trái ngược thế này thì cái này nó cũng phải trái ngược một xíu đôi khi mới uống sữa vani bởi vì sao bởi vì đã thường xuyên uống sô cô la rồi cho nên là đôi khi mới uống vani thôi ok như vậy là ở đây mình sẽ chọn cái red one là câu trả lời chính xác nhất ok phong good job well done well done now the next one the next one sau những cái câu này thì cô nghĩ là các bạn đã đã biết cách làm đúng hoàn toàn rồi đó ừ, cô nghĩ là các bạn sắp làm được đúng hết rồi đó Okay, Bao Khôi, please tell me what what what which one is your answer? You read out loud the uh, your uh, answer. Agree. You read out loud, please. You read the whole sentence for me. Hardly. Hard, hardly. Hardly? Hardly ever? You mean hardly, hardly ever? Ever or our dog box. uh, stranger strangers có nghĩa là người lạ hardly ever có nghĩa là hiếm khi lắm hiếm khi lắm thì con thì có một cái cụm à thì mình có cả cụm hardly ever là hiếm khi lắm hồi nãy là khôi nhớ là những cái adverb đấy nó phải đứng ở đâu khôi nhớ không adverb những cái hardly ever sometimes never uh, usually nè thì nó đứng ở đâu khôi nhớ không ở đây mình có động từ thường là uh... À. hot là sủa đó sủa à như vậy theo con thì nó phải đúng but, không but the chữ sủa ừ, the dog barks có nghĩa là chú chó sủa ừ, như vậy thì mình phải phải cho nó đứng ở đâu cái này đứng đầu câu là chưa đúng nè con phải đứng ở đâu những cái adverbs hồi nãy là trong cái bài của mình có nói là đứng ở đâu thôi nhớ không ừ. before or after the verb trước hay là sau cái động từ bark ở đây cô cho uh, khôi hai lựa chọn luôn before or after before uh... hay là ừ. after cái chữ hardly ever này nó là cái adverb nè bây giờ con cho nó đứng ở trước hay là ở sau cái chữ born do you remember do you remember hồi nãy là nãy giờ mình làm đó thôi nhớ không before after Um, which one? Before or after? Khôi, before or after? Which one? Um, ờ, I, you don't know? Um, you don't know? I don't know. Okay, if you don't know, I will ask someone to help you. Okay. <laughs> um, Minh Châu, ờ. please, can you help Khôi? Can you help Khôi? Con giúp bạn Khôi được không nè? cái hardly ever này nó là cái adverb như vậy nó đứng trước hay là sau động từ châu nhớ không you remember theo con là đứng trước hay là đứng sau before after mình sẽ nói là hardly ever bark hay là bark hardly ever ở đây mình có chủ ngữ rồi nè con có chủ ngữ rồi nè thì theo con là mình đứng trước hay là đứng sau which one can you turn on your sound can you turn on your sound please you guys know? If you don't know, I will ask someone to help you. Okay. Mm. Let's ask someone to help. You. Okay. Okay, Zhang, please. Can you help your friend? Can you help your friend? Which one is the correct answer, Zhang? Which one? Um, the yellow one. Ah, the yellow one. Yes, good job. Why? Why? Can you explain to your friends, please? Um, Why do you choose this one, not this one? Why yellow, not green? Because because our dogs dogs dogs. Because, ah, right. You can say in Vietnamese, please. You can say in Vietnamese. Dogs là chúng đi sang nhiều còn dogs s. Ah, okay. Yes, good job. Okay, yes, yes, very good. và ngoài ra ở đây thì nó còn sai một cái gì nữa con biết không là bởi vì hardly ever này nó là adverb thì nó phải đứng trước nó đứng trước cái gì đứng trước cái động từ chính là sủa này thì mình sẽ phải nói là our dog hardly ever barks not barks hardly ever đúng rồi ở đây các bạn thấy nó còn có cái gì nữa our dogs ở đây là số nhiều mà người ta lại cho là số ít nè cho nên là mình sẽ không chọn câu này mà mình phải chọn this one yellow one our dog hardly ever barks con chó của chúng tôi rất là hiếm khi mà sủa vào người lạ rất là hiếm khi sủa người lạ à bark là sủa đó thì mình có strangers có nghĩa là người lạ những cái người lạ đó thì chú chó của chúng tôi nuôi là rất ít khi sủa người lạ hmm, ok well done well done good job okay now please do this one for me um can you do it tiếng can you do this one đức tiếng can you help me you read the oh two Willie always really away. Ờ, Remembers. Nhớ, nhớ làm gì tiếng? Remembers. Remember to do his homework. Ah, okay, good job. So which one is the correct answer? Which one? So look at the picture. He, is it a boy or a girl? Again, he or she? He, He never forgets. Again, he never forgets. He never forgets. To, to do it. Okay, he never forgets to do it. So correct answer. Good job Ting. Mày làm đúng rồi đó. Everybody pay attention, okay? Ở đây mình có look at the picture. So the picture is a boy. So this one, cross out please. Và Willie cũng là a boy's name. This is a boy's name. So look at the picture, it's a boy. So you cannot choose this one. And for and why do you choose the green one, not the yellow one? Forget, quên. Bạn ấy chưa bao giờ. Ở đây con có lúc nào cũng nhớ thì có phải trái nghĩa lại lúc nào cũng nhớ thì là chưa bao giờ quên đúng không mọi người? Always remember thì trái nghĩa lại nó phải là chưa bao giờ quên. Quên, quên, đây là hai từ trái nghĩa nè, quên với lại nhớ nè. Đó. Và never với always nó cũng là từ trái nghĩa đó. Thì ở đây tụi con phải có trái nghĩa lại hết đúng không? Willy lúc nào cũng nhớ làm bài tập về nhà bạn ấy chưa bao giờ quên hết chưa bao giờ quên làm cái việc đó hết ha it ở đây có nghĩa là làm cái bài tập về nhà đó ok good job và ở đây mình sẽ không chọn cái màu yellow white, because you can see the word forget ở đây chưa chi động từ mà cái chủ ngữ của mình là he nè bởi vì là he cho nên con phải chi động từ nha ok guys remember this one guys remember this one hồi lúc mà tụi con chơi game này thì cô thấy đa phần uh, có thì có khoảng 45 hoặc là 50 phần trăm các bạn làm đúng thôi các bạn chọn đáp án chỉ có đúng được khoảng từ 45 50 phần trăm thôi có nghĩa là các bạn cũng chưa chọn đúng hết được nhiều cho nên là nãy giờ mình sửa bài thì các bạn nào mà chưa hiểu lắm các con có thể về xem lại cái video này để tụi con hiểu hơn ok ok there are still some more. Now, let uh, can you help me, full Right, full Yeah, can you help me with this one? Can you read the whole sentence, please? Believe in I. I. I what? I usually go, I sometimes take, I usually go, I never take. Which one is the correct answer? Food. Which one? You know a bus, right? You know a bus? Mm-hmm. Mm -hmm. the I The blue one. The blue one. Okay, the blue one. You can you read the whole sentence? Phương giúp cô đọc cả câu nha. I I what? I sometimes take a bus to school, maybe once or twice a week. Okay, why sometimes take but not sometimes go? Do you know why? Why sometimes take but not sometimes go? Why you don't why don't you say sometimes go a bus Do you know why? Mình có đi xe buýt đúng không? Ở đây có nghĩa là đi xe buýt đúng không? Tôi thường đi xe buýt đến trường. Có thể là maybe một hoặc hai lần một tuần. À, thì tại sao đây con lại dùng chữ check mà không phải là go? Do you know why? Mm, no, I don't mm. know. Hmm. Yeah, but you have the correct answer. Congratulations. Good job. Good job. You have a correct answer. Well done, Phương ở đây thì cô giải thích một xíu cho các bạn cái từ á có thể nếu mà mình dịch tiếng việt thì là đi xe buýt tụi con đi, đi là đi xe buýt đúng không đi xe buýt đi à, nhưng mà thực tế không phải là mình dịch từng từ một ví dụ như đi thì tụi con nghĩ là go bus là xe buýt thì con nói là go a bus no you don't say that ở trong tiếng anh thì nó phải có collocation có nghĩa là những từ đi chung với nhau à, những từ đi chung với nhau Ok, thì ở đây mình sẽ không dùng là đi xe buýt là go a bus, mình không có dịch từng từ trong tiếng Việt ra như vậy mà mình phải có cái cụm, cái cụm này thì mình phải nhớ cách dùng. Take a bus. Take a bus có nghĩa là tụi con đi xe buýt đấy thì tụi con sẽ dùng cái cụm take a bus hoặc là mình có một cái cụm nữa cũng rất là hay, tụi con có thể nói là catch a bus. Có nghĩa là tụi con bắt xe buýt, bắt xe buýt thì mình dùng cái cụm này. Ví dụ uh, I uh, I usually I usually um, uh, stand at the bus stop to catch the bus tôi thường đứng ở trạm xe buýt để mà bắt xe buýt bắt xe buýt thì tụi con có cái cụm là catch a bus hoặc là take a yeah. Dạ. bus cũng được luôn ok you can say take a bus nó mang nghĩa là tụi con đi xe buýt còn catch khi nào mà tụi con muốn uh, nhấn mạnh cái hành động tụi con bắt xe buýt á tụi con tự bắt xe buýt đấy thì tụi con dùng cái cụm là catch a bus ok hai cụm này đều có nghĩa là đi xe buýt chứ mình sẽ không có dùng là go you don't say go a bus ok remember this one you don't say go a bus ok như vậy là các bạn học thêm được một cái cụm rồi đó là take a bus nè catch a bus nè có nghĩa là tụi con bắt xe buýt đó ok good job good job ở đây thì do mà ở câu sau người ta giải thích là gì once or twice a week một hai lần một tuần thôi thì mình sẽ có là đôi khi đi I sometimes go a, uh, I sometimes take a bus to school đôi khi thì tôi cũng đi xe buýt đến trường khoảng tầm 1 đến hai lần một tuần uh -huh. so you have to use sometimes ok không thể nào là never được nè bởi vì đã đi một hai lần một tuần rồi thì không thể nào là mình không bao giờ đi xe buýt được nó trái nghĩa nhau ok now this one um, can someone help me okay Nguyên please please help me with this one It's always hot and sunny where I live. That's why I never see snow. Good job. Never see blue or never see red. Blue or red, Wing? Blue or red? It's red. Yeah, red. Good job because you have a subject I. Okay, Nguyên thử dịch cho các bạn nghe hai câu này có nghĩa là gì đi Nguyên. Can you translate into Vietnamese? Là ở nơi tôi sống là lúc nào cũng gì nguyên lúc nào cũng gì always cũng, cũng nóng và sunny sunny là trời như thế nào nguyên à, lúc nào cũng nóng với lại nắng hết nóng, ừ, nóng ừ, và nóng ừ, that's why đó, đó là, là lý do, do. Ừ, yes. đấy là lý do bởi vì sao tôi không thấy tuyết à tôi chưa bao giờ chưa bao giờ thấy tuyết đúng không nguyên đúng rồi bởi vì ở nơi bạn sống là trời nắng trời nóng thì chắc chắn 100% bạn chưa bao giờ thấy tuyết ở nơi bạn sống được never see mình sẽ không thể dùng được cái này bởi vì nó chi động từ sai cái này cũng không thể đã là trời nắng nóng ví dụ ở Việt Nam nè ví dụ ở nơi cô sống where I live I live in Hồ Chí Minh City I never see snow à I never see snow cô chưa bao giờ nhìn thấy tuyết ở ngoài đời hết bởi vì cô sống ở Hồ Chí Minh City very hot and sunny okay so you have to say never see okay now one more how what time is it It's one more minute. It's nine o'clock, right? So we do the last one. We do the last one, okay? And then on Wednesday, we're gonna play game. Okay, gonna play game on Wednesday and also Saturday. Nếu bạn nào thứ tư không học được thì thứ bảy tụi con vào chơi game vẫn được nha. Okay. Please, Dũng, help me with this one, please. Can you help me? You raise your hand, right? So can you help me? B. B. Tell me the color. Tell me the color. Which color? Yellow, green, blue or red Dũng? Yellow, green, blue or red? What color? Mm. Con chọn đáp green. It's never. Okay, can you read the the, the sentence? Dũng đọc cho cô nghe cả câu của con đi. It. It's never sn snows. Snow. We are mm. where I hmm. live. So she never makes a snowman. Good job. Correct answer. Yes. Can you translate into Vietnamese for your friend to understand? Con thử nói bằng tiếng Việt cho các bạn hiểu thử câu này có nghĩa là gì được không Dũng? Trời chưa bao giờ gì? Bao, trời chưa bao giờ thời tiết ở chỗ bạn Anna sống thì chưa bao giờ gì à, chưa bao giờ gì Dũng? Snows là chưa bao giờ chưa, gì? Chị... Quay trước bao giờ làm người tuyết ạ. À à đúng rồi trời ở đây ý là ít ở đây là đồ trời đó trời chưa bao giờ có tuyết ở cái nơi mà Anna sống cho nên là gì so she never cho nên là cô ấy chưa bao giờ làm người tuyết hết à thì ở đây đây là cái đây là cái uh, nguyên nhân này dẫn tới cái kết quả là gì là cái việc cái nguyên nhân là trời chưa bao giờ có tuyết cho nên là cô ấy không thể nào làm người tuyết được thì ở đây tụi con sẽ dùng một cái cặp là never và never à, ở đây tụi con thấy nó không có trái nghĩa nhau đúng không trời không bao giờ có tuyết không bao giờ có tuyết cho nên là sao cô ấy không bao giờ làm người tuyết được trời đâu có tuyết đâu mà cô ấy có thể làm được người tuyết đúng không good job Dũng thank you so much thank you well done well done như vậy là cô thấy các bạn làm rất là tốt rồi đó mình vẫn còn vài câu nữa ừ. nhưng mà cái này mình sẽ để sau nha ok we're gonna save this one for later ok so today we only stop here we only stop here today cô nghĩ là sau khi buổi học hôm nay chắc là các bạn cũng biết cách dùng rồi đúng không tụi con chú ý cho cô là cái gì đầu tiên là khi mình xét những cái phần mà có hai câu ấy thì tụi con sẽ thấy là mình phải xét về nghĩa nữa ví dụ như là cô ấy ờ, đôi khi cũng mình không thể nói là gì à, bạn ấy chưa bạn à, bố của tôi chưa bao giờ giận dữ bố của tôi đôi khi mới cười được đúng không đã bố mình chưa bao giờ giận dữ thì có nghĩa là bố lúc nào cũng vui vẻ lúc nào cũng cười đúng không à, cho nên là mình phải xét về cái nghĩa tiếp theo là vị trí vị trí của động từ chính nè thì cái adverb đấy những cái từ always đấy nó đứng trước hay là sau nó đứng trước hoặc là sau ok nó phải đứng trước hoặc sau đúng không à cho nên các bạn nhớ nha ok remember that one what are you sharing what are you sharing food what are you sharing ok remember guys Và động từ to be này am is are thì những cái từ đấy nó đứng ở đâu I never late for class. Tôi chưa bao giờ đi muộn đến lớp hết. I never late. Thì never phải đứng đằng sau cái chữ is còn đối với động từ chính thì nó lại đã đứng trước cho nên là nó khác biệt một xíu các bạn cứ gần nhớ một vế các bạn tự suy ra cũng được ok well done for today next time on Wednesday we're gonna play game and also on Saturday okay on Wednesday and all Saturday maybe next Monday cô sẽ cố gắng là mình chơi 3 ngày liên tục nha bởi vì cô thấy có nhiều bạn hình như là học thứ hai nhưng mà không học được thứ tư với thứ bảy đúng không cho nên là coi như là cô cho các bạn chơi cả ba ngày nha có nghĩa không phải thứ hai hôm nay nhưng mà sẽ là thứ hai tuần sau các bạn cũng chơi luôn thứ tư thứ bảy và thứ hai luôn để cho đảm bảo là bạn nào cũng được chơi hết ok mỗi ngày sẽ là một cái topic khác nhau ok there will be a different topic for the game ok so I will see you on uh, Wednesday ok? see you on Wednesday goodbye everybody good night go to sleep early see you back on Wednesday bye